Xin chào mọi người Thì ở đây mình à, đã chuẩn bị sơn sửa nhà cửa để à, đón Tết nha các bạn Thì mình à, đang Cái này là những cái mình đang sơn Thì mình sơn mình dùng cái cọ để sơn Thì mình sơn riết cũng mệt lắm rồi ha. Thì đây là những cái loại màu để mà pha sơn nữa các bạn ừ. Màu, chủ yếu màu để pha sơn Mình làm đổ nữa nè Đó thì quét à, cọ riết mệt lắm rồi các bạn giờ mình phải à, chuyển qua sân xịt thôi mà sân xịt thì trước tiên phải à, đi là kiếm mấy cái lốc tủ lạnh này nó với lại cái bình ga thì mình kiếm mấy cái lốc tủ lạnh này ở mấy cái tiệm một là tiệm ve chai hai là những cái anh mà chuyên đi mua đồ cũ chạy ngang qua nhà mình nữa các bạn thì mình sẽ à, quắt với anh lại và hỏi à, mua lại cái lốc này thì cái giá khoảng từ 300 đến ba trăm rưỡi hết cỡ thôi à. còn nếu mình ra cái tiệm điện lạnh á, thì mình mua cái giá từ 500 trở lên 500 đến 700 trở lên nha các bạn đó. thì cái đây là chiếc xe mình bữa mình chế cái kia bị thất bại các bạn đó đây là chiếc xe mình chế thất bại giờ mình sẽ chế lên cái bình ga này các bạn thì à, cái bình ga mình có làm à, hết à, cái năm mấy cái này hết sẵn hết rồi và tiếp đến thì mình sẽ làm những cái thứ này đây đây là cái bộ van một chiều thì để chống hơi nó chạy ngược lại làm nặng máy thì mỗi lần máy đề ba nó sẽ nhẹ đi nếu mà có cái bộ này thì cái bộ này là mình ờ, mình đang làm thôi giờ mình sẽ ráp lại hết cho các bạn xem rồi mình sẽ ờ, sơn luôn ok chúng ta sẽ kết nối hai cái lốc lại này lại với nhau bằng một cái ngã ba nha các bạn một cái ba dẫn lên đường lên trên rồi mình kết nối ờ, hai đường ống với là nhau ra một cái ngã ba và truyền lên đi qua một cái co để ờ, lỡ có mà thiếu thì mình có thể mình cắt chứ để mà không qua cái co này có thể sẽ ờ, thiếu cái là nó không phải nối nữa nha các bạn rồi bắt đầu lên rồi thế khi à, cái lốc mình đã ráp à, xong rồi các bạn Đường truyền lên trên truyền lên đi qua cái à, cái van à, chống ngược thì cái van này chạy lên cái đồng hồ để mà khí cái khí mà nó khi mà nó khi mà nó tắt máy các bạn thì nó sẽ xì cái khí này ra để cho nó khỏi dư xì một khúc một khúc này ra thôi chạy qua đồng hồ và đường này chạy vào bình mình sẽ đi ra ngoài ống rồi thì giờ mình sẽ ờ, chạy ha rồi, đang chạy nha các bạn đúng ra là cái van chống chảy ngược này nè mình là phải là gắn vào cái bình này nha các bạn van chống chảy ngược nè có lẽ là mình phải gắn vào cái bình này nè. nhưng mà khoan cái lỗ vào cái bình này thì mình đem đem đi hàng mấy lần rồi nó vẫn bị xì nhiều lần lắm rất là khó hàng để mà cho nó kín vậy mình không có làm nữa mà mình chơi trực tiếp nó chạy từ dưới máy chạy lên và cho nó nổi luôn chứ không có cho nó dính vô vào, vào bình cái nguyên lý của nó là phải gắn vào bình nha các bạn nguyên lý nè là nó là phải gắn vào bình nhưng mà cái bình này mình không muốn đục cái lỗ nên mình gắn bên trên nó đi, đi hơi sai một tí xíu thôi nhưng mà vẫn ổn đây là cái ờ, cái kim mà khi mà đủ hơi cái nó ờ, nó lẩy nó bạn thấy không nó đủ hơi là nó lẩy cái này lên một cái là nó sẽ ngưng nó ngưng thì nó sẽ xả bỏ cái khí ờ, dư này ra cái khí dư này ra thì nó sẽ khi mà lần sau đề máy nó sẽ nhẹ máy nha các bạn thì mình chỉnh cho ở mức là 8 kg rưỡi 8 kg rưỡi thì nó sẽ à, tắt máy muốn điều chỉnh cái đó các bạn điều chỉnh cái con ốc này các bạn à, vặn vào thì vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ à, tăng số ký lên và xả ngược lại thì nó sẽ giảm số ký lại thì cái khi nào mà ở cái mức ờ, mình ờ, mình thích hết thì mình chỉnh sao mà nó tới cái mức mình thích là, là được rồi ờ, thì giờ mình sẽ đi sơn dàn cổng nha các bạn khi đã sơn xong nhé các bạn đây là khi đã sơn xong ờ, máy rồi ok